Các bạn đang xem là cảnh bé bọc Lovely hồi nhỏ đi siêu thị mua tả. Lúc này tôi đã giải cứu được khoảng 3 tháng rồi, nhưng không thể trả về tự nhiên và cũng chưa biết được cái nơi nào an toàn cho loài linh trưởng phát triển tốt nữa. Thế nên giữ ở nhà nuôi dưỡng, bị ép buông ra là khóc òa vì bé đã đặt trọn niềm tin vào em gái Tiun là người Kasimi. Coi em Tiun như là mẹ ruột vậy đó. Bắt cóc con nết. Ủa, Nó là người Tiun. Nhớ hồi tôi cứu lớp ly chỉ nhỏ bằng một gang tay thôi Mà cứ bệnh lên bệnh xuống hoài Cứ một tuần là bệnh một lần Đi cũng không được hết à Bu bu bu bu hoài Lớp ly sống được là nhờ khí công của tiêu Nhưng càng lớn hấp thụ năng lượng càng nhiều Thì vượt quá giới hạn cho phép Nên nuôi vọc chỉ là giải pháp tạm thời Sống ngoài thiên nhiên mới là tốt nhất Vì bé rất dễ bị lây bệnh của con người mà chết Sang chút đi Sang chút đi Trời trốn này trốn này mày trốn này mày Thương nó đi kiếm mẹ đó thế nên xin các bạn đừng xem linh trưởng là thú cưng của con người nữa Tuy ôn cứu vọc chỉ vì muốn có cơ hội trả các bạn ấy về với tự nhiên mà thôi